cả nhà ơi cả nhà ơi cả nhà ơi cả nhà ơi chào bạn Ngọc Duyên dạ chào bạn uh, Liên Dung chào bạn Nhân Lê và dạ, chào bạn Quỳnh Trinh đây hôm nay mới dán vô dán tiếp cái ờ, logo vô để gì cho dễ cho dễ biết dán thêm cái ờ, xe bên đây luôn mọi người thì ở trong đang chuẩn bị vừa ờ, mới vô gao xong chuẩn bị ờ, tiếp tế cho bà con xe cứu trợ lương thực đáng lẽ ra là tưởng anh em mình thất nghiệp rồi tính là hết 16 này nữa là thất nghiệp rồi nhưng mà cuối cùng nghe đâu đề xuất thêm 10 ngày nữa thì thôi à, sẵn sàng à, chiến đấu tiếp để à, cố gắng hỗ trợ à, lương thực cho bà con luôn còn bên đây là em nó đang chuẩn bị à, pha thuốc để à, bỏ vô pha hóa chất để chuẩn bị bỏ vô cái à, cái à, gì nè cái thùng đem máy theo đem máy theo sẵn hỗ trợ cho bà con đây xịn sò để gì cho dễ biết bữa nay thì ờ, đồ đồ về đầy đủ rồi nha cô chú anh chị gạo ở đây là bảy tám trăm kg bên bển là gần 2 tấn gạo này rau củ mỗi phần quà sẽ là gồm mì à, trứng thêm chai nước tương mì thì mới về sáng luôn này nước tương hỗ trợ cho bà con có muối có đường luôn nha muối đường thì mai mình gửi trên kia đây thêm bịch đường nữa lại muối nữa đó là gạo gạo cũng mới về cư ngụ à, tập kết tại à, quán à, Đại Ngân Food ở trong khu đô thị Đại Ngân rồi nhờ <laughs> viết rồi tập kết đây xong rồi chủ quán kim luôn đầu bếp luôn nấu ăn cho anh em luôn đó hỗ trợ nha đó bữa nay thì thấy anh em ăn cực khổ quá đầu bếp hôm nay nấu lẩu mắm nha quá trời cái lẩu mắm đây là quán ờ, Đại Ngân Phút nha chừng nào hết dịch thì cô chú anh chị ờ, có ghé thì ủng hộ ờ, quán trong này luôn nha khu đô thị Đại Ngân có quán Đại Ngân Phút. thử tay nghề của đầu bếp luôn anh nấu cơm cho mọi người dùng luôn chứ thấy anh em ăn cực khổ quá người một công việc chủ quán xuống à, bếp à, nấu cơm cho mọi người luôn nè <laughs> mới đi được cây chuối <laughs> mới mà mới mới mới đi ăn trộm được cây chuối đó còn bên à, đây là lẩu lẩu mắm chút nữa thì à, anh em sẽ à, ăn lẩu xong rồi sẽ đi phát quà cho bà con ăn cái cho no ăn cái tập kết tại à, đại Ngân Phút nha hàng hóa thì về bữa nay đủ rồi có đầy đủ luôn đủ đồ đủ đồ chơi luôn rồi đó mới nhập hàng hồi sáng nhập hết luôn gần 40 triệu đây là gạo nè gạo này là một tấn này thì của mạnh thường quân họ hỗ trợ còn bên kia là về 160 à, à, thùng mì trứng nước tương bên đây là đường 200 200 250 kg đường đây có đường có muối bánh gạo này thì à, mua mua mì người ta tặng cho anh em anh em dùng đây mọi người đang à, vô rau vô trứng nước tương mì hỗ trợ cho bà con à sẵn à, sẵn đây à, phước bên phước có cung cấp cây súng cây súng khử trùng luôn nha đây đó bắn súng chứ gì đó thử đó súng khử trùng nha 8 tia đó cả nhà có ủng hộ thì ủng hộ luôn nha phước mới à, đặt về mình về mình khử trùng tại nhà luôn review luôn sẵn bán hàng luôn rồi phước có sẵn rồi phước có bán bánh trung thu luôn nha trung thu uh, <laughs> bán đủ hết trơn giờ phải kiếm kinh phí mới được chứ dịch kéo dài hoài kiểu này mà không bán hàng online là chết luôn á rồi nè cái súng này thấy cô chú anh chị thấy không nó nó phun ra tia nè đó cái này để đó để thử tại à, quận Ninh Kiều Cần Thơ thì cả nhà có ờ, sử dụng thì inbox ờ, Phước nha à, một lít cồn là 60 ngàn nha cây súng như vậy à, ship luôn là 500 590 cộng với lít cồn là 650 nha bảo hành cho mọi người nghe vẫn bảo hành nha đó 8 tia đây này nhìn lại thấy tia bắn thấy không đó bắn xa gần 2 mét luôn đó phun kìa đó phun ướt cái quần luôn qua đây nè bé thỏ chú Phước bắn cho nè cái này mình xài ờ, không có không có bị ờ, gì nè không có sợ điện giật nha mình sạc giống như sạc điện thoại vậy nè đó rồi xong mình rút ra mình sử dụng được 3 tiếng một cây là 560 ngàn nha nội ô Cần Thơ Phước ship thêm 30 ngàn nha là 590 nha với một lít cồn nha cồn ờ, thì cồn có chai sẵn luôn cồn 60 ngàn một lít nha mình khử tại nhà luôn để cho đảm bảo ờ, an toàn cho cả nhà cái này thì ờ, Phước ờ, đặt về để bà con nào ai sử dụng thì mình đặt luôn Phước gửi luôn kèm theo là Phước có bán bánh trung thu luôn nha giờ bán đủ hết trơn còn nhu yếu phẩm là mình cho ai xin thì cho chứ không có bán mua bán phần thì 10 triệu một cây là 500 560 à, nha với 30 ngàn ship là 590 với một lít còn 60 ngàn nữa là 650 là một combo đủ luôn đó là về mình sẽ khử khuẩn tại nhà rồi mình xài hoài luôn qua dịch mình vẫn xài được đây cách cách cách khử rất là đơn giản như thế này nè thấy không đó bắn ở đây nó có cái nút nào mình dặn lớn nhỏ được luôn nè nha để phước dặn cho là dặn đó cái này dặn nhỏ lại này dặn lớn lên đó bắn bắn là ướt cái quần luôn á siêu siêu siêu siêu siêu siêu bắn mấy thỏ siêu siêu siêu siêu siêu siêu bắn bà bắn bà bác đây rồi hết nước rồi hết cồn rồi để chút châm vô Ây da. giờ này mình chắc rau lên gạo trứng mì muối đường nước tương có đủ hết rồi đủ đồ chơi rồi ngày mai phước sẽ lên ờ, gửi cho trên ờ, phước sẽ ờ, hỗ trợ ở trên cho bình thủy bánh trung thu bán bạn ơi không có xin bạn ơi xin chắc bán nhà quá bánh trung thu mình bán nha bạn mình bán mình kiếm kinh phí săn cộ đi lại nha chứ ờ, không có cho nhé cho chỉ cho nhu yếu phẩm thôi đây rau củ quả hôm nay là nó sẽ có là đây à, khoai nè khoai củ hoa bắp cải rau muống dưa leo chanh này trái mướp phải không mướp à? đó rau lan đó là một phần rau đủ hết thứ một chút một chút một chút ăn cho đỡ ngán đây là à, đang pha thuốc pha hóa chất để uh, đem theo trước khi ờ, vào đậu phát anh em mình sẽ ờ, phun phun khử cái cho đảm bảo an toàn tá túc tại cái ờ, cái quán đại ngân phút chủ quán hỗ trợ nấu lẩu mắm nhìn nghe mùi lẩu mắm là ghiền luôn chủ quán đang tích cực để chuẩn bị à, bữa cơm chiều cho anh em xong rồi anh em sẽ đi phát à, bánh trung à, bánh trung thu là một hò, à, một cái là 200 g một hộp là bốn cái nha đủ bốn loại thập cẩm à, một hộp là 360 nha ship 30.000 là 390 đây À, thèm chắc sẽ có người thèm này mình đủ đồ mà thì ra nhờ ở đây có rau củ quả sẵn nè cái mua con cá về nó là làm luôn rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào tối nay nha giờ anh em mình sẽ đi phun à, một số điểm rồi về sẽ đi phát quà mọi người à, có ủng hộ bánh hay là súng gì thì inbox Phước nha đường muối nước tương mì gạo bên đây tấn bên đây gạo nữa tấn nữa bên đây sáng mua 100 160 à, thùng mì được tặng 5 à, thùng trà xanh trà mật ong boncha dạ bên em cũng có bán bánh trung thu à giờ em nói thiệt ai mua gì em cũng bán hết trơn bán em luôn á ai mua em em bán luôn giờ khổ quá trời rồi dịch hoài khổ quá biết rồi giờ còn cái, nịch còn không còn nữa lo luôn lên dừa không cái nào cô không không cô ơi cái này con chỉ cho những chỗ mà phong tỏa cách ly thôi trời ơi mấy cô kéo qua vậy là cho mấy cô đây rồi đâu có ờ, đủ mà cho chỗ phong tỏa cách ly không có cô ơi thông cảm giùm con chứ ờ, một người lại xin rồi xong rồi đồn rồi kéo nguyên khu lại rồi tụi con cho ở đây hết trơn rồi còn mấy người phong tỏa cách ly sao được không ai đồn đâu không ai đồn mà kéo qua tới như vậy dữ vậy à cái cô này bán bún nè phải không bên hẻm xích đây nè rồi mấy cô qua xin rau hả rồi không cho gì rồi sao <laughs> bi gì mấy cô ở đây đi chợ được thông cảm giùm con đi nha chứ ờ, giờ ờ, con cho rồi xong rồi đồn ra rồi ngày ngày này mấy ngày nào cũng ra chân chết tụi con luôn á rồi thông cảm nha con chỉ hỗ trợ những khu phong tỏa cách ly thôi chạy xe ra đây nè khanh ủa anh anh thuận rồi thôi về phước à, xin phép à, tắt máy nha hẹn gặp lại cô chú anh chị vào tối nay nhé